tôi vậy Ê à, tôi không có mập nha Lúc nào cũng chơi tôi mập hết bạn ơi Sammy quá đáng thật sự luôn á Ok bạn ơi Thì ngày hôm nay nè bạn thấy xung quanh mình có gì không Đây mấy bạn đang nghĩ rằng bọn mình đang bày nhà cửa ra chơi bán đồ hàng đúng không Nhưng không phải đâu Hôm nay chào mừng các bạn đã đến với một mini game mới của Hero Team Mini game trốn tìm phiên bản tí hon à, Nghe hơi hấp dẫn wow. rồi đúng không <laughs> à, ngày hôm nay nè Mình đã mời Hero Team vào trong đây Để cùng với mình trốn tìm tí hon mọi người ơi à, Trốn tìm tí hon nghĩa là sao có nghĩa là bọn mình sẽ biến thành tí hon nhỏ xíu luôn sau đó sẽ chui những cái món đồ chơi này và trốn đấy và um, tất nhiên rồi mấy bạn đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết video hôm nay sẽ có một cái sự xuất hiện của một gọi là nhân vật rất là đặc biệt luôn các bạn hãy xem nhân vật đó là ai nha ba hai một biến hình tên đó mấy bạn ơi biết nhân vật này là ờ. nhân vật nào Kairon Đố Kairon biết nhân vật này là nhân vật nào Ủa Kairon rồi <laughs> cái đó là ui rồi cái đó biết cái đó biết nó lười cái cái con lười hả cái con lười đúng lười lười trời ơi trời ơi các bạn ơi và ngày hôm nay nè chào mừng tất cả mọi người đã đến với trốn tìm tí hon bà granny ở nhìn cũng xinh à nhìn cũng xinh á trời chị gái nhìn xinh đó à Ê, cay sao cay trời ơi là trời nhìn vậy mà kêu xinh kìa trời ok bạn ơi đó chắc chắn là mấy bạn nào mà hay xem youtube thì các bạn cũng biết đến nhân vật granny này rồi đúng không không đây là một nhân vật gọi là rất là gọi là hung dữ trong một cái tựa game kinh dị đó thì ngày hôm nay bà ta đã xuất hiện ở trong minecraft để gọi là trốn tìm cùng với lại hero team và để xem coi liệu rằng ai sẽ đóng vai bà rani và đi kiếm hero team thì các bạn xem video sẽ biết nha còn bây giờ thì chúng ta không nói nhiều nữa chúng ta đâu vào video nào let's go, go giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm thử coi ai sẽ là người đóng vai bà Granny để đuổi những người khác Gọi là những người khác sẽ đi trốn nha các bạn nha Thì ở đây nè, à. mình có chuẩn bị à, một cái máy từ chối ra, tụi cô không muốn biến thành bà già sushi đâu Thôi đừng có nói nhiều Luật chơi Luật chơi là như vậy rồi, không có được gọi là từ chối gì hết trơn ở đây Ở chỗ này là tôi có để một cái máy nè Thì trong cái máy này có bài block của mọi người nè Bây giờ ai xung phong ra bấm nút đi để coi ai sẽ là người à, gọi là xấu số nào à, Đấy. Mình chưa Rồi ok, Simmy hãy bấm nút đi nào Let's go à <laughs> màu xám màu xám các bạn ơi vậy là vậy là sammy sẽ biến thành bà granny hung dữ trời bạn biết không sammy bình thường đã hung dữ rồi sammy mà biến thành bà granny chắc sẽ hung dữ gấp đôi luôn bạn sợ lắm sợ lắm ừ trời ơi vô à. nghe không chịu đâu tôi xinh đẹp như thế này mà bắt tôi biến thành Granny là sao không có chịu không biết cái này là sam phải chịu thôi không được cái này sam, sam bị, bị bắt bà rồi già, xấu ok rồi tôi sẽ để cái lóc của sam qua một bên rồi ok bây giờ mọi người ơi chúng ta cùng nhau thu nhỏ và đi trốn thôi nào lấy đồ thu nhỏ nè rồi ok ờ, thu nhỏ lại siêu rồi Dạ. Mình thu nhỏ tí hon thôi nữa bạn ơi Rồi chúng ta sẽ bước trên tấm dáng này bum rồi ok Được cái rồi. đôi đây cái đôi đây anh em mình đi chung chung nhau đi cay Được bạn ơi Trốn chung là chết chung nha Ôi wow. cãi tôi cãi tôi Ừ đúng rồi hai hai hai cãi chui chui đây chung đây vô đây vô đây là khỏi kiếm luôn Vô đây là khỏi ờ, kiếm luôn bạn ơi Trốn chưa trốn chưa Trốn rồi nha trốn rồi nha Ui trời ơi bạn ơi bạn nhìn kìa Sammy biến thành tạc ranh đi rồi kìa <laughs> Ghê quá à. Ơi cãi ờ, ơi bọn mình Thì bà Gandhi đi kiếm mấy con nha mấy con Ờ. bọn mình mà bị bắt một cái bọn mình mà bị bắt một cái bọn mình sẽ bị ăn thịt đó cay ơi trời kinh dị quá à. bạn ơi mình nghĩ là chúng ta đứng khép vô vô cái chỗ này tí đi đứng ở đây bà thấy á yên tâm không sao đâu ê sam ơi phải thu nhỏ lại nha phải thu nhỏ lại nha một biết hình đó bà rani teo nhỏ lại rồi rồi xong bà rani teo nhỏ nữa bạn ơi ok mình mình sợ bạn ơi cái cây kiếm cái cây cái cái cái cái cây gậy mà bà rani đang cầm bạn chứ còn quýnh hai cái thôi mình chết queo luôn á xem ờ, coi mấy con đi đây chơi bà này đi Mấy con ra đây chơi bà đi, bà cho kẹo nè Ôi bà ơi, không chơi đâu, bà chơi mình bà bà ơi Trời ơi, bà đẹp đẹp Bà làm mấy cái gao gỗ thôi cái gì đâu trời đâu cay cay cay cay hay là hai đứa mình gọi là chơi ờ, chơi chơi chơi chơi chơi trò đuổi bắt đi cay mình ra mình mình được các bạn ơi bây giờ mình ra mình lùa sao đi alo ra lùa bà Gany ờ mình ra mình lùa bà candy đi bà lên đây rồi người đang chạy nha alo <laughs> ủa ủa bà lên đây rồi cay nguy hiểm á ê ê sau lưng kìa cay ơi sau lưng kìa cay ơi đi mọi người đi Nguyễn Nam Ô đâu, ô đâu Ô đâu, Cai ơi Cai ơi Bà Gánh đi ơi, đừng bắt con Đừng bắt con mà bà Gánh đi Bà Ram đi ơi, bà dạ, bắt dạ. Cai Ron đi, đừng đừng bắt con bà ơi Ôi, bà thấy con mày đúng à, à, Bà Ram đi Ây da, bà Ram đi tha con lần này bà ơi, tha con lần này Bây giờ con nữa khi em muốn hát bài bà khen bà đẹp ra mà trẻ Dạ, dạ, dạ, dạ, vâng, dạ, vâng, dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng Dạ, dạ Bà ơi bà Con thương bà rồi. lắm Tóc bà trắng ờ, Màu trắng như mày Chạy đi không Chạy đi Chạy Trời trời đứa nào Trời ơi ai đó nào đội Từng chứng tỏ trẻ trâu nữa này ơi Đâu chứng tỏ trẻ trâu Ôi trời Trẻ trâu là bởi vì tiêu diệt trẻ trâu bà cây à. em mọi người biết gì không tôi tôi thấy toàn cảnh mà Kyron đã bị uýnh mọi người ơi quên quên quên quên quên tôi quên mất tôi quên mất các bạn ơi game này là có tính thời gian nha mỗi người là sẽ được 5 phút đó nha ủa gì vậy cái gì vậy con nè trẻ trâu nè ai đó cay đơn cay đơn rồi xong luôn cay đơn đánh chết queo rồi các bạn ơi à, à, à nghiệp cay quá à. buồn quá buồn quá Tối ở đây cai đi bà làm chi à cai Ê ơi bà bà bà bà bà Rani để con tí con chưa bấm giờ mà bà đã đuổi con rồi từ từ Ôi trời ơi Kệ con chứ bà quan tâm gì con ơi Trời ơi thời gian đâu đối gì với bà đâu con Rồi ok ok bấm giờ nè để để xíu để xíu Đây con con nè con nè ủa rồi đây, đây, đây. Rồi. bơi đi con 5 phút bơi của đi, bà đi. 5 phút của bà Randy Sammy bắt đầu Bơi đi con, bơi đi Bây giờ thôi đó bà ơi bà mà thua là bà thua luôn á bà chạy trời ơi bạn ơi bà đánh đi đâu rồi đâu đâu bà ơi bà bà ơi bà tha con lần này đi bà không có tha gì hết trơn á bà lên đi chạy nhanh quá bạn ơi bạn thấy mình là linh hồn mấy đứa trên đây không mình có phù hộ các bạn không có được dạ vâng, người ơi tôi thấy vô lý với mọi người mọi người tôi thấy vô lý vô lý vậy ai à, à? nửa tim nửa tim <laughs> chạy chạy nửa tim mà bà quánh con chết rồi xong rồi xong rồi bà ơi bà đuổi theo ca mui hay đuổi theo ai đi đừng đuổi theo con nữa con xem nào con muốn thắng con không thắng con muốn thua đâu bà ơi <laughs> ơi trời Đừng lại quá Ôi bà đánh đi bà đánh đi mặc váy bà chạy chậm quá bà Trời ơi chạy nãy giờ không đuổi được con bà còn có nửa tim không bắt được à. <laughs> Đây đây tôi bắn cái Rồi xong rồi no. Đây đây đây no. đây Mình mất vô sao nè Bà chạy nhanh chạy Xin yên bà chạy nhanh lên chạy No Bơi bơi bơi Bơi bơi bơi bơi Đây bà bơi cùng con nè chúng ta cùng làm nha Rồi chạy Kem ơi kem ơi kem ơi Kem ơi kem ơi chạy kem ơi Từ từ bây giờ bà để kiếm ờ, gì ta bạn mui đã bạn này hồi trừ im lặng có ta ôi trời ơi à, trời ơi con có biết gì đâu bạn kệ con đi trời ơi con chỉ là biết trốn thôi không biết chạy gì đâu mày không coi hết ờ, rồi không ơi tháng rồi không ơi tháng rồi tháng rồi tháng rồi trời ơi hay quá hay quá trời ơi bạn ơi may dạ, quá ơi bà ơi bà ơi con nói bà nghe nè bà ơi gì bên bên này nè bà chị chị ca mũi núp núp núp trong cái nhà màu tím nè bà chui đó bà trời ơi mười điểm không ơi trời ơi mười điểm chui đó đi bà chui đó đi bà đây đây ơi 10 điểm Chui đó đi bà, chui vô đó đi bà Đây, đây, đây, bà thấy rồi Bà thấy rồi, bà thấy rồi Yeah Yeah Vậy là coi như là mình đã giành chiến thắng với nửa team mấy bạn ơi Yeah Đâu, con ơi đứng lại cho bà quýnh cái coi con Không, không, không, con thắng rồi bà ơi, con thắng rồi bà không được quýnh con nữa Ơi, con, quýnh con Bà ác nè, bà Bà ác rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết điểm nha các bạn nha Rồi ok bạn ơi Vậy là coi như Sammy đã là người giành chiến thắng À không nhầm Tính là Sammy là người giành chiến thắng trong cái gọi là đuổi bắt thôi Còn mình là chiến thắng trong cái việc trốn nha các bạn nha Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng điểm nào Thì ở bên này nè mình có để à, cái phần để tổng điểm nè bạn Thì mình sẽ à, lấy à, mấy khối kim cương rồi để tổng điểm nha Thì à, Sam bắt được à, Kamui nè simi với Kairon là Sam sẽ được 3 điểm Còn mình trốn được thì sẽ được một điểm à, Rồi ok để cuối video coi coi ai sẽ là người gọi là được này... nhiều điểm nhất con này tính ra người đi người đi tìm á được lợi lắm luôn á cho tôi đi tìm coi cho tôi đi tìm coi ok ok chưa trách đâu nha người nào mà trốn được lâu hơn thì người đó cũng được lợi cũng được điểm mà đấy rồi ok bây giờ tiếp theo để coi người nào nha để phong bấm luôn cho nhanh nè tít trời ơi tự bật tự có luôn xin chào quá ơi hay quá ta trời ơi hay quá tôi bấm xong cái ra tôi luôn bạn ơi trời ơi là trời khổ ghê luôn á ờ. rồi ok bây giờ tôi ờ, là, bà làm bà randy đó mọi người trốn đi À quên, à, mọi người nhớ nha, mọi người nhớ là không được chạy nhanh nha, uống sữa vô cho hết chạy nhanh nha, chỉ có người người Đây. đi bắt mới được chạy nhanh thôi nha. <laughs> mọi người đã trốn xong chưa? Bây giờ tôi sẽ đi kiếm mọi người đây. Ok. Ơi, siêu nhân, à không nhầm phải siêu nhân. Ơi, bà siêu đi, biến hình quần siêu rồi ok bạn ơi mình Dễ sẽ đi kiếm nha à. rồi bây giờ đầu tiên là mình lấy cho mình cây kiếm nè ok trời ơi bà Rani răng uh, răng trắng kìa ghê ok à. rồi sau đó mình sẽ thu nhỏ lại và mình sẽ đi kiếm đây mọi người ơi mọi người à tưởng rồi. rồi không không biết á trộn hết rồi không thấy đâu trời ơi bà Rani chạy nhanh như sắt vậy mọi người ơi cay ơi chủ kỹ rồi cay trốn kỹ quá mà cay thò cái tay cay ra vậy cay ôi trời ơi ơi cay ơi cay ơi nè rồi sao đỡ đồng đội với cay đó là người bắt đầu tiếng bạn trời cai đó nước quá bạn ơi thấy không cần đứng ngồi cười dễ sợ <laughs> rồi bây giờ tôi đi kiếm tiếp nè mọi người ơi mọi người đâu rồi không biết À. Không, không, không có ai dại dột đi trốn một cái nhà mãi đâu Phong à À vậy là ca mui thấy em rồi là chui cái nhà đó Vậy là ca mui sẽ đứng ở gần đây Ok rồi ca mui ở đâu Camui ở đâu Nói vậy thôi chứ sao biết chỗ được thôi, cái gì đâu trời à, Để xem coi ca mui có trốn trong con vịt không ta Con vịt nè Ờ, Ủa không có luôn Rồi Tự nghĩ sao người ta ở trong đấy vậy Dại dột quá Ê, Ở đâu ta, ở đâu ta? Oh my god tôi thấy cả hai người nè Ở đâu ta Ủa Ủa chị thấy hai người luôn á Ủa em thấy xem rồi thấy xem rồi Đó đó đó đó đó Thôi được rồi, con sẽ gợi ý tiếp cho bà này à, Con thấy một cái ngôi nhà màu xanh dương với cái mũ đỏ Cái gì vậy? Cái mũ đỏ Cái gì vậy má? Thì ơi À, nhà xanh dương cái mũ bà đỏ đúng không? cho thì hết thời gian bà ơi Ok ok yên tâm đi bà còn một phút rưỡi lận con ơi Chết rồi, bà hết thời gian luôn <laughs> Tôi không tin bà mua quảng cáo với người xinh luôn vậy luôn á trời mọi người ra đây đi à. phong thương nè sao ơi sao ra đây phong thương nè sao à, ơi trời ơi trời tôi không, không là phong đẹp trai lắm đâu phải là già nhăn nhua vậy đâu trời Bruh. ủa mà... à thấy thấy rồi nha chạy đâu hát sao ơi chạy đâu hát ơi sao lần mười vừa đi hả trời khổ lên cái bà này tè luôn á yeah chị em mà bắt được vậy mẹ ơi còn muốn con gợi ý thêm không mà gợi ý thêm đi con ơi tí nữa bà tặng kẹo luôn á ui ôi để coi ui ui Ôi, đừng đừng đừng, đừng, có nói đừng có nói cái gì cái gì vậy gì vậy à biết ngay mà biết ngay sao đặt sau gốc cây mà này thì mèo sim mi nè bà thấy rồi ăn nó là có thẳng rồi đúng không ủa đúng dạ đúng rồi đó vậy là ca mui thắng rồi đó ca mui bắn đúng thôi ủa mà hết thời gian chưa hết thời gian chưa hết thời gian rồi hết thời gian rồi ok ok em tin chị em tin là chị nói chỗ em đầu tiên luôn rồi ok bạn ơi hai nhà mà em <laughs> vậy là các vua đã giành chiến thắng bằng cách là gọi là phản bội hội chị em mọi người rồi ok vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau tổng điểm thử coi coi mình được bao nhiêu điểm nha mọi người nha rồi bây giờ phong sẽ biến trở lại thành người bình thường nè rồi ok tổng điểm thôi thì phong đã kiếm được ba người là Kairon, mèo Simi và Sammy cho nên là phong sẽ được thêm 3 điểm nữa wow. Samu sẽ được cộng thêm một điểm nữa rồi đó thành bội chị em để có một điểm ôi rồi ôi thật ok rồi tiếp tục để coi coi người tiếp theo à, gọi là đi kiếm à, sẽ là ai nha tiếp ô oh, mèo simi mèo simi quá đủ rồi xem mẹ ơi cũng bậy đó ai trời ơi giận quá giận quá ok Vậy, để tôi hỏi đâu kia ghê quá đã tôi sữa đã để tôi hết chị nhanh đã rồi ok ừ. mình sẽ thu nhỏ người mình lại nè rồi ok à, bà Simmy à, chị ta Granny ơi bà để xíu bọn con đi trốn đã rồi bà hãy kiếm nha bà rồi ok rồi bọn con đi trốn đây rồi ok kiếm à, trốn cái này được nè rồi năm phút phải lấy của bà kiếm đúng rồi phải lấy kiếm Chết rồi, Bloom lấy kiếm. Ok. <laughs> ba hai một vô. Rồi. Chớm rồi. 5 phút của bà bắt đầu. Rồi ok, năm phút của bà bắt đầu rồi. Lúc này là được rồi đó. À, không ngờ là mình lắng ờ, nghĩ là cái chỗ trốn siêu vip rồi vậy. Ê, tính ra hồi nãy. Tính ra hồi nãy ấy thấy Sam nè. Mình thấy Sam nữa bạn. đi đi trốn trông ngon Đây tôi vừa tôi vừa đi đừng Đừng, bà bà bà, bà đang đi đang tới, bà đang đi đang tới trúng trúng trúng trúng trúng trúng đôi vậy không mình trúng đôi ở sao bà ra đi im lặng dữ vậy trời ờ ừ. bà ra đi kiếm bà im lặng quá vậy bà ủa thứ này được ủa thứ này được ăn da đúng không trời ơi cái chỗ sổ mà bà ra đi cái này gấp bay rồi sao nhảy được nhảy ừ. Sao lần nào Kairon cũng là người bị bắt đầu tiên người ta đây nè bạn tôi đang thấy Kairon <laughs> khanh yeah. sao lần nào Kairon cũng là người bị bắt đầu tiên vậy ta đây nè bạn tôi đang thấy Kairon vậy oh my god hai gạo bạn hiểm vậy Nghe móc một đó chứ trời ba hai một vô Chạy tiếp <laughs> Bị lừa, bị lừa, bị lừa bên giờ nãy á nhưng mà tôi không ngờ tôi dở vậy luôn trời ok không sao đấy bạn bạn dạ. nhìn nè bà bà Rani đang chạy ở bên dưới nè bạn đang đi kiếm tiếp nè ui ui bà Rani kìa bà Rani sử dụng tròn kìa my god rồi rồi rồi rồi rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi Sim ơi hãy thu dung rồi bị bị bị bị bị mỏi chân em thấy không chị em bị mỏi chân mẹ từ từ từ từ từ từ từ từ chị là người bị hại em sẽ kiếm camu trước đúng dạ. rồi đúng rồi sim ơi sim ơi sim sim dạ. hãy nhớ lại đi sim hãy nhớ lại đi chặn trước camu để bán đến mọi người đúng rồi chị bán đứng em ê cái này cái này cay ủng hộ cái này cay ủng hộ cái này em ủng hộ cái con để lấy danh lúc chị thấy làm mọi người để chị làm vậy có có tốt không ạ chị có biết em em không hề tiết lộ chỗ chị chú nhưng chị lại bán đứng hai em, em đúng rồi đúng, đúng vậy bây giờ là không em... chỉ là sammy nè <laughs> sammy nhìn buồn cười <laughs> sammy vậy tôi thật mày mà dạ. ông này kỳ á chị tôi vui chết rồi sao rồi Chào dạ, bây giờ không chỉ là sammy hãy phụ sim kiếm ca mui đi đó để tiêu diệt camui tôi đang đi kiếm giùm nè trời ơi cái con người bán đứng chị em là nó phải bị ờ, chừng ờ, sao lại thành hai đi hai kiếm một này trời ghê ờ, vậy mình đi kiếm ca mui luôn coi để coi ca mui ở đâu ta gì vậy mọi người đi à, Mày biết cà mui ở đâu rồi nha Mày biết cà mui ở đâu rồi nha Không không em không biết em vừa làm cái gì không em Em lỡ tay chị ơi Em lỡ tay không biết gì đâu, không biết gì gì vậy Đáng sợ biết. đáng sợ đó trời Ông không biết Nè nè Tôi nói mọi người biết à, à. nha Mấy à, người ta chết rồi nha hy sinh gì á bạn không à, rồi, nói nha ok rồi ok rồi không nói gì nữa trời ơi bà này trốn đâu ta anh từ Ủa, anh, trong dừng lại khoảng chừng 2 giây bấm thời gian chưa vậy bấm thời gian rồi còn một phút bốn mươi giây ôi ôi ôi ôi ôi ôi đuổi nhau đuổi nhau kiểu bạn ơi nhìn nè mình sẽ quay từ phía trên xuống cho bạn thấy đây mình sẽ quay từ phía trên xuống cho bạn thấy cảnh đánh nhau ôi ôi ôi ôi rồi đánh sam luôn dạ. em đánh sam luôn đánh sam luôn đánh sam ờ, luôn không không không coi như là sam thắng rồi sam thắng rồi ok bạn ơi vậy là simi ờ. em à... phản đối á cái phần em phản đối nha, phản đối gì cái cái này là là chơi đầu tiên là chơi tim up chơi gian lận nè không chơi trời ơi chị ơi điện cái mất up được không chị chị chị cũng chỉ đường cho chị em bây giờ trời ơi em đúng đầu á mà chị biết ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng điểm nha bạn nha rồi ok tổng điểm nè thì à, Simi đã bắt được ba người sẽ được 3 điểm Sammy đã giành được chiến thắng trận này Sam được thêm một điểm nữa ôi trời ơi ôi hai tụi mình bằng nhau Sam bằng mình nữa bạn ơi chết rồi mình không muốn đâu mình phải là người giành chiến thắng <laughs> không có điểm gì cây <laughs> Kairon không điểm nào ủa mà sao từ cái sao tôi thấy cây Kairon bay màu rồi mọi người cây Kairon ờ, là một nãy mình bị đánh là mình bị biến thành bình thường đó bạn đây à, giờ mình người bình thường rồi thành linh hồn ok rồi ok rồi tiếp nha bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem coi người tiếp theo đi kiếm sẽ là ai nha bạn để coi skyron hay là camui đây rồi ok chuẩn bị nè tiếp Yeah Người sẽ là trường cuối Chúc mừng cái rồi Rồi các bạn sẽ phải trả giá Ôi trời ơi Sao các bạn này trả giá Trời ơi Tôi xem tôi biết anh đi đây Tôi cũng hy vọng là tôi sẽ trả giá Rồi ok Đó bà Randy Kairon bạn ơi Bà Randy Kairon Ok rồi chuẩn bị nha Phương nhỏ này nè Sao mình Sao anh bị đói rồi tôi lại À quên đang ăn bánh nè Kairon ơi Kairon hãy quay mặt ra chỗ khác nha Để gọi là ừ, tôi đếm từ 1 đến 3 Xong rồi Kairon à... quay lại nha Ok bạn luôn, ok luôn Rồi ok rồi, bây giờ đi trốn đi nào Trốn chỗ nào giờ nhờ Trời ơi tôi cũng không biết trốn chỗ nào hết các bạn ơi Ờ... ờ Ủa? Cái gì á? Ờ. Ủa em? Ở <laughs> trời Ok, rồi tôi tôi trốn xong rồi cây ơi Được, bây giờ Ủa gì chưa xong nữa hả? Không sao, đi kiếm luôn Đúng rồi Trời ơi, bà Rani kìa, trời ơi, ghê quá ui ôi mà thấy bà Rani, bà bà xuất hiện rồi các bạn ơi Chết rồi, chết rồi, nguy hiểm quá Ôi. Hồi nãy nghe nói Phong giết mình đúng không? <laughs> Không có đâu, không có đâu Em, em Vui nè, vui nè Vui ghê vậy Ủa, hay quá hay quá rồi cao mười bắt rồi bạn ơi chị đã thấy được cái sự đỉnh cao của em chưa à. anh may thôi chị chưa kịp trốn xong hoàn thành chưa xong mà à thế à đúng chứ còn gì nữa À, okay. à, Sammy Sammy nè rồi xong Sam tạm biệt Sam nghe rồi rồi rồi chơi ơi ok rồi xong Tiếp luôn về xuống đừng giống đồ vật nữa rồi yeah yeah yeah mấy bạn ơi mình mà người cuối cùng sống sót mình sẽ là người giành chiến thắng à à à à, à. ờ giết bọn trước em đâu ta để kiếm thử ngu gì ngu gì xuất hiện ngu gì xuất hiện ui ok bạn được ui ghê vậy không chuẩn rồi hay vậy Trọng ơi, ra đây Phong ơi, mình cho kẹo mình nè, ra đây chơi mình nè Thôi không có dạ, chịu đâu bạn dạ. ơi, thôi bạn chơi mình bạn đi, mình không chơi với bạn đâu À, trời ơi, Rani Kai sao bắt được Sim được, ai lỡ À, lại gáy à, gáy à Ai lỡ bắt được Sim được, Sim chọn chỗ, chỗ đỉnh á tôi là tôi không biết rằng là cai có kiếm được sim hay hay không nhưng mà thật sự là tôi nghĩ rằng cai sẽ không kiếm được tôi đâu bạn ạ à. Gì? Ê! Nghe! Nghe! Thôi đánh à, ừ, ừ, ừ, Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! À. mình đã cố gắng mình luồn ra đằng sau lưng cai để cho cai không thấy mình rồi ai về đâu cai giận thi trời ơi à không không không phải đâu thật ra bỏ qua rồi nhưng mà mọi người nói cay coi lại ờ em thấy mà em thấy mà yeah. ok ok cay được 3 điểm nè sim được thêm một điểm nữa rồi đó mình có ba đối thủ rồi các bạn ơi ok <laughs> rồi và xem qua người cuối cùng sẽ đi kiếm sẽ là camui nha các bạn nha rồi ok quay qua cái thắng nha mọi người rồi ok mọi người ơi tập, tập tập trung lại đây tập trung lại đây trời ơi bà ca mui này là hơi bị đáng sợ luôn các bạn ơi trời trời ok hai giờ mới cười lại ơi em định ra chị ơi em phải em khen chị đâu nha nhưng mà chị anh thấy hợp với bạn anh đi rồi thấy ca mui hợp với bạn này tuổi chị giống lắm luôn chị cho tụi em tuổi đâu giống đâu chị ơi trời ờ, ơi bây giờ à bọn mình cùng nhau thu nhỏ lại nào siêu rồi ok mình cùng nhau đâu à, đề nghị ờ, đề nghị bà Randy Camui quay mặt ra chỗ khác ờ, để người ta đi chơi mà <laughs> các cháu sẽ không chạy được đâu các cháu à à ok bà <laughs> à, bà ơi bà đừng nhìn qua đây nha bà trời ơi bà không cần nhìn luôn dạ dạ ơi, bà thấy ông thấy bà nhảy disco trên kia rồi gắt coi bà ơi bà đi vậy bấm binh bà đi vậy bấm binh rồi ok bà, ơi con là con núp xong rồi đó còn mấy bạn khác con biết nha không luôn rồi còn các cháu khác thì sao nè gì mà nhanh vậy gì mà nhanh vậy trời từ từ dạ xong rồi bà ơi ủa từ từ sao mấy bạn nhanh vậy ủa là xong xong chưa dạ chưa ạ à. con chân nhắn nhanh lên ca mui đang hóng được đánh người khác lắm rồi <laughs> ủa 5 phút của bà bắt đầu ok oh my <laughs> god <laughs> mình cười ác thật chứ tôi thấy sợ quá mọi người ơi tôi thấy tôi thấy ca mui đóng vai rani tôi thấy sợ quá mọi người ạ à. thấy hợp luôn á thấy sợ mà thấy hợp không có gì đâu mà sợ trời ơi biết biết sao chị hợp không tại vì mui lúc nào à. ác trời ơi mui đây là không biết là cái chậu đó là đâu ấy nha dạ. à, cháu đang ăn bánh à ui thế chở các bạn ừ. bánh có được không hai, hai bà già bà băng băng chi bà trời ơi bà uống sữa lên rồi ủa sao bà già mới bà bà còn ăn nhiều chứ còn nếu mà không bà bà bà để bà đâu bà đá đâu bánh bánh này của thừa đó bà ơi bà ơi cháu cứng lắm bà ăn bà gãy răng á con nói bà nghe nè bà hãy đi vòng vòng xung quanh nhà nhiều khi núp ở xung quanh nhà bà xong thấy bà chạy đến nào lãng ở đằng sau lưng nhà ừ, hợp lý quá ta con à con à lễ phép con gợi ý cho bà luôn á bà Trời ơi, đó lệ pháp gì đó là chơi gọi là vô duyên á. Để <laughs> con kiếm chỗ của gọi là không cận con chỉ á bà. Ô hai cháu nha. Hợp lý. Cái đâu. này bà thấy hợp lý à? Ủa sao từ nãy giờ à người ta một phút rưỡi trôi qua bà chưa kiếm được ai vậy bà? Bà ờ, cười dữ lắm à. Không thấy ai ta. <laughs> Bà gà của bà ơi. Bà đánh đi gà đâu. Không không phải. Bà ơi, kiếm cháu đi bà ơi. Nếu mà bà không kiếm được thì mọi người sẽ được một điểm Oh yeah Ê cái này hình như hơi sai sai Thì sao không thấy ai vậy Gì kì Xong Hình như sai sai đó mọi Xong rồi xong rồi Đúng rồi Mọi người sao không thấy ai vậy Trời, tôi, Trời tôi thấy bà Granny đang nhảy búp binh bên kia mà bà không kiếm được ai hết. Tụi con là tụi con chơi nâng cấp rồi bà ơi, tụi bà con ơi, chui xuống mặt đất con ở Không có ai ở bên khu bên đó đâu, tại bên khu bên bên kia hết rồi bà ơi. Ủa vậy hả? Vậy sao bà tên người bà ơi, trời ơi có khi nào ừ ừ ai thở vậy ai thở à, đầu tiên quá bạn ơi đầu tiên quá bạn ơi mấy bạn có thấy những pha hồi nãy không đầu tiên quá tức là sáu ở trong đây ư dạ không có đâu mà không ta không có đâu mà bà bạn cứ đi đi đi mấy phút còn mấy phút là hết rồi đó à, còn à, rồi hai phút bốn mươi giây nữa nha hai phút bốn mươi giây nữa nha bà nha bà ơi bà bà đi nào bà đi phát rồi phát rồi bà không kiếm được hết phát rồi Ủa? Tung tin Tôi thấy, tôi thấy ai đó ở đây nè Trời ơi Tung tin Tôi thấy, tôi thấy ai đó ở đây nè Trời ơi Sao mày tìm hết cả trời ơi, tự được điểm chứ Nãy mà không thấy ơi, mà. Cháu ơi, cháu, cháu gáy à, à không, à, nếu mà Sam Nếu mà Sam gáy mà bị phát hiện thế thì à, Phong ơi gáy thêm đi Phong Dạ thôi, dạ thôi còn không gáy nữa con ngoan <laughs> ơi thôi con ngoan rồi ôi ôi con ngoan rồi con ngoan rồi con à con gãy dạ, à con gãy à Danny đang đi tìm mọi người mình đang livestream rất là rất là trực tiếp mà chơi vậy ủa sao không đi ơi bà ơi con nghe con nghe có tiếng nước hình như có ai vậy ai vậy xuống nước các bạn đâu qua nhảy nước ờ, đâu mà wow wow cảm ơn cháu nha đúng cháu đúng là một người cháu tuyệt vời đó chạy đi cây ơi không cây đừng chạy cây ơi cây đừng chạy ôi cây đừng chạy không trời ơi bạn chơi bạn anh em nhau chơi à, trò này ta gọi là không nha cái này là cháu vô duyên, vô cháu duyên, là cháu ngoan cho cháu chỉ cho bà chứ đúng rồi nãy bà chỉ cháu cháu phải chỉ do cháu phải chỉ bà đúng không đấy thì bà là nắc lễ bà thấy cháu hay không lịch sự cháu nghe cháu nghe tiếng nước cái cháu biết ngay là có người nhảy xuống nước liền luôn á ờ. sao bà không nghe thấy tiếng ta cái rồi già cả rồi khổ quá bà ơi Ủa? bà ơi còn con còn con cháu với mèo simi với bà dạ Sim ờ. ơi cháu ở đâu vậy sao ờ, bây giờ giờ Simmy với Phong cần ai sẽ là người thắng đây trời ơi Oh my god, có khi là mình với Phong cực thảo luôn mọi người <laughs> Ờ, khéo thế thật đó trời Nếu mà hết giờ thì coi dạ. như là mình với Sim sẽ là người giành chiến thắng Dễ Ờ... Hết, hết, mặt còn bao nhiêu thời gian cháu Còn 40 à, giây nữa bà ơi Trời, 40 ờ, giây làm ăn gì giờ? Rồi ừ, xong 40 giây làm được cái gì ờ. trời? Làm ăn gì đấy? Rồi à. xong rồi, bà hồi nãy bà cười dữ lắm mà bây giờ bà kiếm không ra Châu yêu bà, Châu năm cái bàn chân đù <laughs> cười đã tắt Đằng sau nước mắt mắt mình kết hợp lại với nhau thì khéo anh em bọn mình một trong hai người sẽ giành chiến thắng sẽ đem đến được gọi là niềm vui Ôi. cho hội anh em cái giá đây là cái giá bạn phải trả rồi bạn ơi <laughs> ok dạ, bạn ơi đây là hậu quả dạ, không vậy là coi như trong trận này trốn tìm mà randy thì mèo simi đó là người giành được chiến thắng nha các bạn nha ok Trời ơi, tôi phản bội em mà vẫn không thành công Buồn. và mấy bạn có ừ. muốn những trận sau bọn mình sẽ trốn tìm cùng với nhân vật nào nữa thì bạn hãy nhớ mình xuống bên dưới thì mình sẽ là trốn tìm với nhân vật đó nha các bạn nha <laughs> mình thua rồi ok còn bây giờ thì mong sao dù gì mình vẫn hơn điểm cây đòn bạn cây đòn thấp nhất <laughs> ok còn bây giờ thì dạ, bye bye và hẹn gặp lại em những video lần sau nha tạm biệt bye. bye. trời ơi vui quá tôi đấm sắp ở thế giới rồi Are the king, hello team, hello team.